hù hù hù hù hù không phải trễ em phạm thu anh em ờ, đi phát quà xong rồi tại lúc phát anh không có ờ, live stream nữa chào hiếu quỳnh không có phát em ơi anh đã phát rồi anh ờ, trả nợ xong rồi bữa nay không có phát nữa đúng rồi đây là chỗ hôm bữa nha anh em mình ờ, bữa nay ờ, ghé đây đốt nhang mới ghé chợ ờ, sẵn rồi mua bông luôn cúng mẹ mua bông sẵn có trái cây mua trái cây luôn đen đen đen Ủa, cái bông kia để qua để bên này hay là bên kia vậy? bông dư á bông ờ, phật tổ à đi ờ, trả nợ xong rồi sẵn rồi anh em mình ờ, hôm nay ghé trả lễ luôn cho mẹ luôn trả nợ danh sách mà cù của mấy bạn bữa hổm còn phát còn thiếu á sẵn hôm nay rồi ghé đây mua trái cây với lại bông hoa vô cúng mẹ trả lễ cầu cho đại dịch à, chuyến này à, qua mau với lại à, dạng dập đều bình yên kèm theo đó là bà con mình có thể trở lại cuộc sống như xưa hôm nay đi à, phát thì à, đi phát quà trả nợ phước chỉ à, gửi cho một số bạn còn sót lại không gài đưa danh sách cho phước trả nợ cho xong rồi giờ mình sẽ trả lễ cho mẹ đây giờ mấy bạn ở đây đốt nhang nha mình à, sẽ đi ra mé ở đằng sau này sau này thì à, tượng Phật tổ trong đây thì tối hù à, âm u lắm đỡ cái là bữa nay nước không có ngập đợt trước thì anh em mình cũng ghé đây hữu duyên có duyên với mẹ đây đây là tượng bức tượng Phật bự nè Phước quay từ từ lên cho cô chú anh chị xem nha Đó Tượng bự lắm Phước quay từ xa đi Để cho mọi người thấy đó Nhìn người ở dưới là thấy chút xíu không Mà bức tượng ở trên nè mình đi ờ, phát quà xong rồi trả nợ cho mấy bạn danh sách còn cũ á sẵn rồi ờ, chợt nhớ lại thôi ờ, ghé để trả lễ cho Phật luôn cầu cho đại dịch qua mau nha đây tượng ôi cái này tắt đèn cái là có hù đó ờ chiếu lên trên con thấy tượng đó xong rồi nha anh em mình sẽ ngưng phát quà rồi tại vì giờ phát ờ, cỡ nào cũng bị ờ, trách và bị chửi chứ cho rồi xin thêm xin tiếp cũng chửi không cho cũng chửi người cho xong rồi dùng hết cũng chửi rồi ờ, nhắn tin để xin mà không trả lời cũng chửi điện thoại không nghe máy cũng chửi nói chung là làm gì cũng bị chửi trơn thôi tốt nhất là bây giờ mình à, dùng tiền đó mình đem vô mình cúng phật đi cúng phật cầu cho phật chứng giám đại dịch qua mau đúng rồi ạ à. à, hết dịch phước sẽ trở lại công việc như xưa và khởi công máy ấm nha đi lại à, thăm các cụ già neo đơn những hoàn cảnh rồi cất nhà để hỗ trợ từng hoàn cảnh xác minh cho nó kỹ chứ giờ cho hai ba gia đình hôm qua cô chú anh chị còn nhớ ở trên sân trắng không ạ thì sau khi phát về xong phước lại uh, được uh, người ta cho hay là một gia đình ra tới ba người và một gia đình ra cũng hai người nói chung là phát bây giờ kéo nhau ra gia đình ra hai ba người không người kêu ghi danh sách á, thì uh, các bạn ghi luôn nguyên gia đình mình chị em gì rồi ba mẹ gì ghi vô hết để ra nhận quà hỏi lúc hỏi thì nói không có ai quen nhưng mà sau khi livestream về thì à, những bạn đã xem và vô và nhắn tin cho Phước biết thì thôi cũng đã cho rồi thì mình không nói gì giờ thấy chung là cũng nản dữ lắm rồi cho cũng chửi mà không cho cũng chửi cho xong rồi ăn hết rồi xin tiếp không cho cũng chửi nói chung là cỡ nào cũng bị trách hết chứ thôi ờ, đây có lẽ là cái livestream cuối cùng của phước hôm nay thì ờ, mình cũng phát xong những phần quà để gửi hỗ trợ cho những bạn mà đã từng nhắn tin cho mình có duyên mình ghé mình trả xong rồi giờ mình sẽ trả lễ làm sao cũng bị chửi chứ rồi giờ mà nói chung là mình ngưng bạn bạn nhiều người cũng trách nữa nói là sao lúc đó giờ cho ai không không cho mình rồi giờ ngưng lại luôn hả đây đây em lên đốt trước cho rồi đợi phước cái nha đang cầm nhang nào cầm đây ha rồi. cầm cái này điện anh để cái kia nó sẽ thấy được cái à, đầy đủ bạn lên đốt đi đốt chưa khanh còn có mấy ngày nữa thôi nên anh em mình à, sẽ à, nghỉ nha nghỉ dọn dẹp đi bảo hành bảo trì xe để à, trả cho anh ta rồi thay bánh rồi nữa thay bánh xe cho anh ta rồi dọn dẹp lại cái quán của anh Thuận cũng trên 2 tháng rồi chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha cầu cho tất cả dạng vật bình an nha đại dịch chuyến này à, qua mau nha hồi nãy trước khi vô đây thì anh em mình à, cũng à, đã đi phát quà xong rồi phát quà xong cho tất cả những bạn mà còn sót lại danh sách cũ á mà tại phước không có livestream thôi phước có quay lại giờ có chụp hình lại nữa phước sẽ đăng đăng lên sau để xem như là uh, đó là một cái kỷ niệm trong ờ, mùa dịch này những hình ảnh cuối cùng chứ giờ cô chú anh chị ờ, giờ anh em cũng ờ, nói chung là cũng nạn hết giờ cho cũng chửi ăn xong rồi xin tiếp nữa cũng không cho cũng chửi mà cho xong rồi cũng chửi người ờ, nhắn tin không trả lời cũng chửi điện thoại mà không bắt máy cũng chửi nói chung là sao cũng chửi cũng trách giờ mình tới ờ, phần ờ, đốt nhang cho mẹ nha tượng phật tổ thì ở đằng sau tượng mẹ thì ơn ờ, trước giờ mình ờ, trả lễ tại hôm rồi ờ, cũng hữu duyên à, ghé hả sao rồi cầm cầm máy em ừ. cái chừng á cái chừng dưới nước dạ rồi em đúng rồi anh Vậy rồi, nó đốt rồi Nó đốt vòng vòng ở sau luôn rồi nay à, bông anh em có mua bông trái cây ở trong đây á, khi mà cô chú anh chị vô á, sẽ có à, sẽ có một chỗ luôn để cho mình chỉ cần mua trái cây thôi bông thì có chủ ghim cấm rồi nè mình chỉ cần mua trái cây bên đây á, nó sẽ có ờ, có sẵn một cái kệ chén luôn chén dĩa để cho mình ờ, kéo đồ đầy đủ để cho mình ờ, bỏ bông trái cây đồ lên đúng rồi em đây là lần ghé lần này là lần ghé thứ ba của phước á lần thứ hai là hữu duyên lần đầu á là à, phước đã ghé một lần một lần là do phước chạy đường mé bên kia kìa rồi phước thấy cái tượng à, tượng phật tổ á lú cái đầu lên mà bự quá phước nhìn phước hết hồn chân ốc nổi lên hết trơn rồi à, đợt sau đi vô đây à, gửi quà cho các bạn kia với lại nhận 200 hột gà đó sau cái tự nhiên đâu chợt nhớ lại giống cái chỗ mà đợt trước mình vô bởi vì à, có nói là chừng nữa nếu mà có duyên thì sẽ quay lại cúng lại mẹ đây phải là chùa nha chỗ này thì à, trên phi trường 31 á nhà hàng quá mà khu văn hóa miền Tây cũ lúc trước là cái sở thú của tại Cần Thơ mình ở sau có tượng bự lắm nha tượng Phật ờ, Phật tổ Phật tổ là mình ra xa là mình vẫn thấy tượng luôn nó bị khuất ờ, cái này à, đây mình ra xa mé bên đây nè đó mình thấy nguyên cái tượng Phật tổ bự nè đây qua mé đây đi đó cô chú anh chị thấy không chỗ cái đầu lú lên nè đó là tượng Phật tổ bự đó đó Phật tổ sao bự lắm các bạn ờ, đừng có xin Phước nữa liên hệ với các nhóm khác nha Phước đã ngừng phát rồi nha đã quá đủ rồi hai tháng mấy rồi à, anh em mình cũng à, sức người có giới hạn và túi tiền cũng có giới hạn nha bởi vậy nghỉ rồi nha tại vì à, cho xong rồi cuối cùng anh em mình toàn là nhận, nhận được những lời quán trách không à cho xong rồi như cho xong cái đợt đầu thì đợt hai không cho các bạn dùng xong hết rồi các bạn không cho đợt nữa thì các bạn cũng trách rồi uh, nhắn tin điện thoại mình không trả lời kịp cũng trách còn giờ mình ngưng luôn cũng có người trách nữa ngưng không phát nữa cũng bị trách nói chung là không biết làm sao mà để vừa lòng nữa phát cũng trách mà không phát cũng trách ngưng phát luôn cũng trách thôi để dùng tiền đó đi uh, cúng mẹ uh, theo như Phước được biết á, là cái ờ, những cái áo nè của mẹ nè là với lại ờ, của mấy đo, hai đồng tử kế bên đó là có ờ, danh sách đồ sẵn hết trơn rồi là khi mà chẳng hạn như tới ngày ngày nào ngày nào á là sẽ thay tại đợt trước Phước có nghe chú trong đây chú kể nè là danh sách mà người mà những người mà may áo tròn cho mẹ là tới ngày là sẽ tự động uh, vô thai vô thai danh sách là chắc kéo dài tới mấy năm nữa còn chưa hết nữa không anh em mình thì ờ, cũng ờ, vẫn tiếp tục bình thường nha qua dịch xuống chỉ thị 15 ờ, thì Phước sẽ tiếp tục khai khởi công máy ấm và trở lại thăm những hoàn cảnh những cụ già neo đơn những hoàn cảnh khó khăn à, nhưng mà sau đó khi đó thì Phước sẽ xác minh rất là kỹ bởi vì cô chú anh chị cũng an tâm tại vì dạo này dịch rồi Phước xác minh không kỹ hôm qua chắc cô chú anh chị còn nhớ mà ở chỗ mà sơn trắng không sơn sang trắng á khi mà kéo ra ngồi bùng ngay chỗ mà hẻm 234 ờ, á ngay chợ á thì có những ờ, gia đình là tới hai ba người ra nhận luôn rồi có gia đình là ba người ra nhận có gia đình là hai người ra nhận luôn nói chung là phát cỡ nào cũng bị chứ rồi phước đã rút kinh nghiệm rồi sau đó phước kêu ghi danh sách luôn ghi danh sách thì ghi tên luôn cả chị em rồi nguyên cái gia đình mình giàu luôn thì thôi giờ thua rồi chứ nếu mà đang dịch mà đâu có thể nào xác minh ờ, từng người từng người được đâu có thời gian thà để ờ, hết dịch đi phước sẽ trở lại giúp ờ, ờ, các cụ già neo đơn đi xác minh từng từng người từng người giúp một cái là cho nó đáng luôn và phước nuôi luôn cho khỏe hồi chiều thì khi mà phước báo phước ngưng nó cũng bị trách nữa trách là tại sao mà không công bằng rồi cho chỗ này cho chỗ kia mà không cho chỗ của bạn ấy thua rồi thôi vậy phước xin phép tắt livestream tại đây nha hẹn gặp lại cô chú anh chị ờ, ờ, vào những ờ, video tiếp theo và những có thể là những livestream chém gió của anh em mình <laughs> chứ giờ là hết rồi hết hết lại là gì đây rồi cũng mới đây cũng hai hai tháng hai hai tháng trên rồi anh em đồng hành rồi anh em mình rút ra nhé bye bye và hẹn gặp lại đây thành bữa nay thành mà ủa anh thành bữa nay con hết có hết ba đu ba lù em rồi bye bye cả nhà nhé đi về này tối hui à chúc sức khỏe cả nhà luôn nha bye bye dạ chị mimi